chúc bà con à, ngày mới à, tốt lành Sau đây là cập nhật à, giá tiêu và cà phê hôm nay 16 tháng 2 Giá tiêu tăng 1.500 đồng ký Giá tiêu cán mốc 65.000 đồng ký Giá tiêu cụ thể tại một số địa phương trong nước như sau Tại chư Sê Gia Lai giá 61.500 đồng Đắk Lắc giá 63.000 đồng Đắk Nông giá 63.000 đồng Bình Phước giá 64.000 đồng Đồng Nai giá 64.000 đồng Và Bà Rịa Vũng Tàu là 65.000 đồng Tiếp theo là giá cà phê hôm nay 16 2 giá cà phê trong nước tiếp đà tăng, giá dao động trong khoảng là 42 44.200 đồng đến 44.900 đồng trên kg. Cụ thể ờ, giá tại các địa phương như sau: Đắk lắc là 40 4.900 đồng, Đắk Nông 44.800 đồng, Gia Lai 44.800 đồng, Con Tum 44.800 đồng và Lâm Đồng là 44.200 đồng. Trên đây là cập nhật giá tiêu và cà phê hôm nay 16 tháng 2 đến đây là hết. Kính chúc bà con ngày mới tốt lành. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con trong clip sau